toàn thể anh em trong ngành nhâm kính Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh video của em Like Máy cắt nhôm Factor VN Em đến từ công ty cổ phần xuất nhập khẩu Factor Việt Nam Và trong video của kênh ờ, máy cắt nhôm Factor VN hôm nay thì em sẽ giới thiệu đến quý anh chị và các bạn một dòng sản phẩm hiện đang được ờ, rất nhiều khách hàng trên khắp thị trường ờ, Việt Nam ưa chuộng và tin dùng và đây là dòng sản phẩm với phân khúc giá rẻ dành cho những anh em nào mới vào nghề hoặc chưa có vốn đầu tư nhiều thì có thể sử dụng và lựa chọn dòng sản phẩm này và dòng sản phẩm ngay ờ, trong video hôm nay em muốn giới thiệu đến với mọi người đó là dòng sản phẩm mang số hiệu Factor F55 đến từ công ty cổ phần xuất nhập khẩu Factor Việt Nam và dòng sản phẩm này hiện tại đang được cải tiến rất là nhiều với mẫu mã mới và sử dụng những cái hệ thống motor cũng như là những cái thiết bị linh kiện mới và chúng ta hãy cùng nhau tiến lại gần hơn và quan sát cũng như là tìm hiểu kỹ về dòng sản phẩm máy cắt nhôm hai đầu Factor 55 của công ty Factor Việt Nam về thiết kế ở bên ngoài thì dòng sản phẩm máy cắt nhôm Factor 55 vẫn được thiết kế đó là thân bệ máy dài rơi vào tầm khoảng đó là 4m7 và nó sẽ có màu xanh ngọc lục bảo, màu sơn thương hiệu độc quyền của công ty Factor Việt Nam và toàn bộ máy thì sẽ có trọng lượng từ 7 đến 800 kg và dòng sản phẩm này sẽ cắt được à, hai góc 45 và 90 độ với hai đầu máy một đầu cố định và một đầu di chuyển và với mỗi đầu máy chúng ta sẽ cắt được từng góc cắt riêng biệt và chúng ta có thể sử dụng độc lập từng đầu máy với hệ thống bàn điều khiển ở phía trên dễ dàng điều khiển và vận hành máy móc và bàn điều khiển này sẽ được việt hóa hoàn toàn với các nút bấm sẽ được à, bọc núm cao được à, bọc bằng cao su ở bên ngoài thì sẽ không có bị mạt nhôm văng vào và chúng ta sẽ vận hành máy và sẽ đảm bảo an toàn cho hệ thống điều khiển của anh em và tất nhiên với dòng sản phẩm Factor 55 sẽ được thiết kế đó là nắp chụp bảo vệ Sẽ giúp anh em an toàn hơn trong quá trình đứng vận hành máy Và chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu ờ, kỹ hơn về ờ, những cái thiết kế ờ, nhỏ, những cái chi tiết của dòng sản phẩm này Và anh em có thể để ý thấy những cái điểm khác biệt của dòng sản phẩm Factor 55 với các dòng sản phẩm 05 thường hoặc là 05S trên thị trường về mặt thiết kế mặt bích thép thì mặt bích thép của dòng sản phẩm này được thiết kế to với bạn rộng hơn và được làm hoàn toàn bởi la thép trắng nguyên tấm và anh em có thể thấy khi chúng ta đặt nhôm vào và chúng ta tiến hành vận hành máy kẹp bích tông thì ờ, cái mặt bích thép to này sẽ đỡ được toàn bộ thanh nhôm nó sẽ không có bị tình trạng kê nhôm như thế sẽ đảm bảo an toàn hơn cho anh em trong quá trình cắt và điều đặc biệt thứ hai đó là khi chúng ta chuyển góc cắt đầu máy về góc 90 độ thì ờ, máy sẽ có tích hợp thêm đó là máng trượt DC để khi chúng ta cắt thì DC sẽ tự động trượt xuống và ờ, văng ra ngoài không bị tình trạng đó là hút DC gây hỏng me hay gãy lưỡi làm ảnh hưởng và thiệt hại đến tài sản của anh em về đầu máy thứ hai thì ờ, khi được cố định trên cái mặt bằng bằng phẳng thì đầu máy thứ hai sẽ được di chuyển rất là nhẹ nhàng trên trục ray phi 4 phi 32 đúc đặt và đặt bệt trên thân máy không có kê và đây là trục vờ phi đặt hoàn toàn à, Không giống như những cái dòng sản phẩm máy cắt nhựa thông thường thì nó sẽ đặt trên rây kê như thế Và rây kê thì sẽ dẫn đến tình trạng là bị cong võng đường ray Thì cái này sẽ đặt hoàn toàn trên thân máy Và thước sẽ là thước inox được nẹp nhôm và chỉ số thước sẽ được khắc CNC Sẽ không có bị tình trạng phai mờ trong khi anh em làm việc về lâu về dài và tất nhiên máy ờ, Factor 55 của hãng pháo năm 2020 cũng được thiết kế đó là kính lúp và đèn led chiếu sáng để anh em có thể hoạt động và làm việc về đêm. Về phần thiết kế tủ điện của máy thì máy vẫn được thiết kế tủ điện hai ngăn với ngăn trên là ngăn điện và ngăn dưới là ba điện từ. Và với việc thiết kế hai ngăn như thế này nó sẽ giúp anh em tránh tình trạng đó là nhiễm điện nhiễm từ trong quá trình làm việc. Và với hệ thống điện thì ờ, sẽ được thiết kế đó là cục chống đảo pha với mỗi áp ờ, tổng và mỗi cục khởi cho riêng mỗi được tích hợp cầu chì và dây điện sẽ là dây điện lõi đồng hoàn toàn cho anh em. Và phía bên đây thì máy sẽ được tích hợp thêm bộ chuyển đổi nguồn 24V sẽ chuyển toàn bộ hiệu điện thế về nguồn điện an toàn và chuyển cả hệ thống van điện từ về hiệu điện thế 24V để chúng ta hoạt động đó là an toàn hơn rất là nhiều. Và thiết kế nổi bật của dòng sản phẩm Factor 55 đó chính là thiết kế những cái và chuyển đất cũng như là bích tông dẫn dầu và dẫn khí sẽ được thiết kế lại mới hoàn toàn đó là bích tông đúc đặc là bích tông liền khói không sử dụng hệ thống bích tông tâm trên thị trường nữa và với việc thiết kế bích tông đặc và bích hơn rất là nhiều và sau đây em sẽ tiến hành vận hành các thử nhôm Quảng Đông sinh pha chính hãng da 2D2 trên dòng sản phẩm máy cắt nhôm hai đầu Factor 55 được cắt ra rất là mịn và không có bị tình trạng đó là ba vía hay là nổ nhôm. Và đây là dòng sản phẩm thiết kế mới trong tháng 6 năm 2020 đến từ công ty Factor Việt Nam. Và nếu như anh em nào muốn biết thêm thông tin chi tiết về dòng sản phẩm này, hãy liên lạc cho em like qua số điện thoại 0787 291 188 hoặc anh em có thể đến trực tiếp một trong hai tổng kho của công ty Factor Việt Nam nếu như anh em nào ở khu vực miền Bắc có thể đến bến xe nghĩa quận Hà Đông, thành phố Hà Nội hoặc anh em ở gần khu vực miền Nam có thể đến gần khu du lịch Suối Tiên, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh và anh em nào mong muốn tìm hiểu thêm tất cả các dòng sản phẩm của công ty Factor Việt Nam thì có thể là ấn nút like và đăng ký kênh hoặc để lại bình luận ở phía dưới video thì em sẽ hỗ trợ cho quý anh chị và các bạn về tất cả các dòng sản phẩm. Factor Việt Nam chuyên cung cấp tất cả những dòng sản phẩm nhập khẩu chất lượng nhất trong ờ, trên thị trường Việt Nam và anh em nào ờ, thật sự quan tâm đến dòng sản phẩm này ờ, có thể là kết bạn Zalo hoặc là liên lạc cho em. Xin cảm ơn quý anh chị khách hàng đã luôn tin tưởng và đồng hành cùng công ty Factor Việt Nam. Xin kính chúc quý anh chị có thật nhiều sức khỏe và luôn thành công trong cuộc sống. Xin kính chào và hẹn gặp lại.